Đây là chi tiết Nguyên cái nắp bút Nguyên cây bút Bằng bốn số rút ra AU750 Đây là bằng trắng nè, đây là bằng hồng Đây là con rồng Và trên con rồng 3D này có hai hai, à, hai con mắt là bằng đá ruby Và cũng như những clip trước thì à, một bạn đeo bao tay để thể hiện sự đẳng cấp của thương hiệu Luxury Kỳ Lân Và Kỳ Lân thì xin phép Kỳ Lân sẽ dùng tay không đeo bao tay để mà mình review thực tế để khi quý khách xem qua video cảm nhận được khi chúng ta cầm trực tiếp vào sẽ như thế nào để dễ hình dung hơn ạ à. rồi à, kể cả cái phần mà quay cài bút này để mà chúng ta khi à, bọc vào à, đeo vào túi áo cũng được làm từ vàng nguyên khối rút ra và đây là vàng trắng cái phần trên đầu nắp bút thì kỳ lân có khắc cái logo à, vương miện của kỳ lân nguyên cụm logo luôn logo vương miện kỳ lân luxury